bốn năm mình cùng khởi động trước khi bơi một hai ba bốn năm đã sẵn sàng ta xuống bơi hơi bé hơi bé không sao đâu mình cùng nhau bơi rất vui nha hơi bé hơi bé không sao đâu có ba mẹ luôn ở bên một hai ba bốn năm mình cùng khởi động trước khi bơi một hai bốn năm chơi những trò chơi rất vui hơi bé hơi bé không sao đâu mình cùng nhau bay rất vui nha hơi bé hơi bé không sao đâu có ba mẹ luôn ở bên <laughs> bé rất thích rất thích đi bơi mình cùng nhau bơi rất vui bé rất thích rất chị yêu giỏi ghê Chị giỏi lắm Giờ dùng hai tay làm theo chị nhé Ta mới nào bé yêu thật ngoan Con giỏi lắm Nhìn này em cùng đạp chân cùng đạp nhé Ta bơi nào bé yêu giỏi ghê Con giỏi lắm Giờ dùng hai tay làm Sí, sí, sí.